hôm nay là ngày 19 à, tháng 6 năm 2020 em là có mặt tại à, Tây Ninh để à, cải tạo lại cái hệ thống à, phun thuốc à, của à, chú à, Dương thì à, vườn của chú thì có 400 gốc nha anh em thì à, ở đây à, sử dụng cái à, à, bét phun thuốc cho cây sầu riêng mà à, kiểu loại bét à, bét bỏ bình á bét à, lộ ống ở trong là một à, một ly hai hay là hai ly gì đó bạn anh em thì à, sử dụng ống tay vô là 10 ly kiểu kiểu 10 ly nè 10 ly ha sử dụng khoan gắn cái đầu dặn lên này vô vậy xong bắt đầu gắn ống tay vô 10 ly vô thì lên cây sầu riêng thì <coughs> thì làm xong thì cái vấn đề phun nó không hiệu quả nha anh em như những cây thấp thấp thì nó phun mạnh còn những cây cao á thì nó phun ờ, phun yếu thì hôm nay ờ, bên mình ờ, đã có mặt để cải tạo lại thì trước khi giai đoạn cải tạo thành xong á thì mình sẽ quay về cái bộ trạm của của nó bộ trạm trước đó người ta làm thì chú mới làm cái vườn cái cái này xong khoảng tầm một tháng thôi mà phun không đạt nên chú gọi điện cho mình mình lên để cải tạo lại à, giúp chú để phun đạt hơn thì à, các kiểu làm của trước đó nó là, là như thế này là người ta sẽ có một con một con bơm một con bơm xong rồi à, à, ở đây ở đây thì nó sẽ có cái đồng hồ đồng hồ hai cái đồng hồ và cái bình à, làm hai cái bình à, tích áp nha anh em nhưng mà cái đồng hồ này đồng hồ này sai đồng hồ này dành cho ờ, khí nén chứ không phải là đồng hồ dành cho uh, ờ, thủy lực nước nên là cái ký hiệu của thông số nó cũng khác nha bên đây nó sẽ có kiểu người ta thiết kế là bên đây nó sẽ có một cái cái đường à, hút phân trộn phân thì cần thiết là khóa cái van đỏ lại và để ờ, mở cái van xanh này ra thì bên kia cũng vậy thì để giúp hai cái bồn nó hút ờ, một lượt ờ, đều với nhau còn nếu mà muốn hút một bồn thì khóa khóa thằng xanh này lại và khóa cái thằng đỏ bên kia lại thì cái mở van đỏ này ra thì nó hút một bồn à, cái nguyên tắc sai ở đây là cái bình tích áp thì bây giờ uh, bình tích áp này nó không có tác dụng gì hết vì nếu mà bạn gắn bình tích áp này vô thì bạn không gắn bình tích áp này vô thì áp suất nó cũng như đó thôi cái bình tĩnh áp này nó chỉ có tác dụng là khi bạn tắt bơm đi thì thằng này nó được xì ra miếng nước đó nó gọi là bình tĩnh áp thôi còn nếu chúng ta sử dụng à, phun thuốc thì chúng ta sử dụng bơm áp thì chúng ta không cần cái bình tích áp này còn à, cái bên đây thì chúng ta đang xem là có mấy à, chú ở đây đang chuẩn bị tháo cái bé xuống ha để trưa nay thì lên bé khác mình đi à, một vòng mà kiếm à, coi à, mấy chú tháo tới đâu rồi thì trước khi đi một vòng kiếm thì mình cho đây mình coi cái bát luôn ở đây sử dụng cây nóc inox nóc cái nóc 3 mét sử dụng một cái bát như thế này dạ. đây sử dụng một cái bát như thế này các bạn đó sau đó người ta ở đây làm gì nè các bạn tức là người ta sử dụng một cái bát sau đó là người ta sẽ dặn cái này là sử dụng sử dụng cái bát này dặn vô cái nối nó ren hả chú dùng sử dụng cái bát này dặn vô cái nối ren hả ờ mấy ờ, nó nó nó nó nó chế nó nó ờ, chế làm sẵn rồi bán à làm hai, hai, rưỡi cái à, dạ, sẵn dạ, bộ về dạ, luôn hả à, nó, nó về nó chế vô vậy đó à còn bác mình vô đây được không ta không chú xì nó có răng trong á à, có khất khất thôi xì không được đâu phải không dạ xì chứ sao nó nó dặn vô nó, nó có ren nó có ren còn của mình không có ren mình không có ren mình có khất à, khất quên quên không phải có ren mà hay quá ha có, có ren để ren ít, hay ít, hay. ít ấm mà to gấp gấp gấp gấp đôi cái bé kia to lắm to cực, cực kỳ to luôn thứ hai à, sau đây à, mình sẽ đi à, một vòng coi à, rồi mấy chỗ này đang tháo xuống nha các bạn bây giờ leo lên tháo vét xuống rồi chưa nay gắn bét kia xong bắt đầu ờ, đeo lên gắn bét lên cột lên sau đây chúng ta sẽ đi một vòng à, sau đây mình sẽ à, đến đây nha ờ, sổ điện chú rất là đẹp nha các bạn nhưng mà đều có cái là hơi bị à, đợt vừa rồi sử dụng cái hệ thống nó không không không không đẹp á không đạt á nó bị uh, cháy cháy cháy cháy ngọn bị rầy ăn nè bạn cháy rụng hết lá tơ rồi bên đây chú cũng có một vườn thanh long luôn các bạn vườn sầu riêng này năm vừa rồi chú bảo là làm hơi bị thất chút xíu năm vừa rồi chú thu đâu qua được à, hai mươi mấy tấn á để chú cũng có phình thanh long luôn các bạn cũng có hệ thống bác quay trên chú kêu là về nay mai chú sẽ cải tạo lại cái hệ thống thanh long luôn đây đây có kênh nước à, nước chảy quanh năm nè nó chảy lăn tón đó nó có sáu nhà máy à mà ở đây mọi người làm sớm á thì hôm nay à, bên mình lên sửa lại bù trạm và thay thế cái à, cái dàn bát này tranh thủ để chiều nay về lại Vũng Tàu thì à, mình sẽ các bạn sẽ không được cái video tiếp theo mình sẽ up lên nha trên à, trên Dương Châu chẳng ha, cái mình vô chơi tham quan hỏi không, cầm cách làm sao? bí kíp đơn giản trồng cây và lên núi trồng cũng phải đắp cho cái ậu à, cái thứ nhất cái hỏi ông đất này này hợp à, đất kia hợp ông ca ông hỏi ngược lại đất nó cỏ có lên không <laughs> à, tức là tức là cái đất đó mà cỏ lên là gọi như là là, là, là, trồng được là, là, là trồng được à, ông nói chừng nào đất cỏ không lên thì đừng trồng <laughs> ừ, cái thứ hai ông nói là, là làm sao cho cho mưa đừng đừng cho đừng có úng và nắng thì tưới cho đủ nước vậy thôi cũng nó bốn bốn bốn câu rồi thôi <laughs> Đây chúng ta xem cái, cái khu này rất là đẹp các bạn à, chú là cách đây khoảng à, ờ, 25 năm trước là chú đã trồng sầu riêng rồi à, sau này à, chúng đã tới chung là chú đã ăn một xác sầu riêng rồi cho nên chú đã trồng lại tiếp các bạn ha nhỏ thấy chú làm rất là đẹp khu này là cực kỳ đẹp luôn đây là mọi người đang à, bên kia là mọi người đang đang đang leo lên tháo bét xuống các bạn đây kiểu kiểu nó như vậy nè đó dây lên dây lên lên trên đây lên trên đây một cậu bé trên đây và và banh mình à, cũng banh khôi luôn sự thật cái bé à, phun thuốc làm theo kiểu của miền tây này các bạn đó thất bại à, đây là bét đây là bét bọ 360 bắt đầu người ta chơi người ta cắt một cái đầu ra hai thanh hai bên đó bạn cái thời mà chúng ta làm tiêu các bạn đã thấy ha chơi cắt một đầu ra làm bét phun thuốc và bán với giá là hai ngàn rưỡi cái